Kính chào quý cô chú anh chị, Địa ốc VITA xin giới thiệu tới quý cô chú anh chị một số sản phẩm đất, mặt tiền, giá từ 21 tới 30 tỷ. Đất hai mặt tiền Tô Hiến Thành, phường 3, diện tích 265m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, Tây Nam, đường nhựa ô tô 10m, đất cách bến xe Phương Trang 250m, cách Hồ Xuân Hương 3km, đất nằm trong khu quy hoạch Tô Hiến Thành, đầy đủ tiện ích, thích hợp kinh doanh khách sạn, giá 23,9 tỷ đất mặt tiền Trần Đại Nghĩa, phường 8, diện tích 600m2, ngang 20m, sổ riêng xây dựng, đường nhựa ô tô 6m, hướng đông, đất cách chợ Đà Lạt 5km, đất nằm trong khu quy hoạch Trần Đại Nghĩa, gần khu du lịch thung lũng tình yêu, đồi mộng mơ, khách sạn La Đà Lạt, thế đất bằng phẳng, không hầm, view thoáng mát, gần chợ, trường học, khu dân cư đông đúc, thích hợp nghỉ dưỡng, định cư lâu dài, giá 27 tỷ. Đất mặt tiền Tô Hiến Thành sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường nhựa ô tô 10m, đất cách bến xe Phương Trang 250m, cách Hồ Xuân Hương 3km, đất nằm trong khu quy hoạch Tô Hiến Thành, đầy đủ tiện ích, view thoáng, thích hợp kinh doanh khách sạn, nghỉ dưỡng, giá 30 tỷ. Đất mặt tiền Trịnh Hoài Đức, phường 11, diện tích 1.100m2, 250m2 xây dựng, sổ riêng, đường nhựa ô tô 10m, hướng Tây, đất cách chợ Đà Lạt 7